đã từng nghĩ mình chẳng yêu ai Vì những tổn thương ngày xưa xót lại Nhưng đến một ngày nghe được thanh âm ấy Khiến cô yêu lòng